Chào tất cả anh em Hôm nay à, tôi muốn gửi đến anh em cách chơi bầu cua đánh bầu cua ở những cái sòng bầu cua bịp ấy à, rất là hiệu quả đó chính là sử dụng cái <clears throat> bộ à, sản phẩm hột bầu cua báo dung 6 mặt khi vào chơi ấy, anh em chỉ cần đưa một cái hột này thôi tôi sẽ giới thiệu với anh em à, về cái cách chơi bầu cua đánh bầu cua mới nhất hiện nay đó chính là sử dụng cái bộ sản phẩm uh, hột bầu cua báo dung sáu mặt không tang khi đánh bầu cua anh em chỉ cần đưa được cái bộ hột này vào và anh em nắm phần chắc 100% trong tay bởi vì khi chơi anh em có thể biết được bên trong của nó nhờ qua một cái cục báo dung rất là nhỏ như thế này đó đây là cục báo dung này báo dung ờ, bầu cua để cho anh em chơi về cái ờ, cách chơi như nào thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách chơi bầu cua ờ, đây ờ, cách chơi bầu cua làm sao cho nó hiệu quả nhất này khi anh em chỉ cần sử dụng cái đưa một cái bộ đưa được một cái hột bầu cua vào thôi nhịp rung của nó ấy, nó phụ thuộc vào cái cách mà chúng ta đánh ví dụ như bây giờ tôi sẽ để cái cục rung đây nhá khi nào cái đèn này nó rung lên hoặc là uh, khi cục rung này nó rung lên này và đèn nó chớp là chúng ta sẽ biết được cái theo phụ thuộc theo cái nhịp của nó là nhịp ngắn hay nhịp dài nhanh hay là chậm bây giờ tôi sẽ sử ờ, dụng một cái ờ, đĩa để tôi đặt tay để cho anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó nhé đây tôi sẽ để cái ờ, cụ rung lên trên cái đĩa này bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em xem để anh em cảm nhận được cho nó dễ biết được cái nhịp rung của nó anh em nhìn nhé đây là cái cách chơi bầu cua nhé đánh bầu cua hoàn toàn không tang giờ tôi sẽ uh, thử cho anh em này. đây nhé hoàn toàn bình thường tôi sẽ sóc thử cho anh em xem này cái tiếng này không rung rồi không rung có là có cua anh em nhé đó chỉ sao cua này đó hai dài hai dài là gì hai dài chắc chắn là có con gà này đó gà anh em nhé một ngắn một dài một ngắn một dài là gì một ngắn một dài có nghĩa là có con bầu anh em nhé đó, hoàn toàn chính xác 100% luôn này vẫn là một ngắn một dài tiếp tục có con bầu anh em nhé đó chính xác không ạ không dung tiếng này hoàn toàn không dung không dung có nghĩa là con cua anh em nhé đó tuyệt đối chính xác tuyệt đối luôn không dung không dung có nghĩa là vẫn là có con cua đó một cua và hai bầu chính xác 100% vẫn là không dung tiếp tục vẫn có con cua đó ba con cua anh em nhé như tiếng này lên ba con cua liền vẫn không dung lại có cua rồi đó một cua một cá và một gà bây giờ không dung này không dung có con cua này đó một con cua một con nai và một con gà một cái ngắn này một ngắn có nghĩa là con gì con tôm nha anh em nhé chắc chắn con tôm này đó một con tôm và hai con cua hai ngắn hai ngắn có nghĩa là có con nai nhá đó hai con nai liền anh em nhé không phải một con nai mà những hai con nai không dung không dung thì chắc chắn là tôi lại thành cua rồi đó một cua một tôm và một cá thì cái bộ sản phẩm này ấy, thì áp dụng cho anh em chơi những cái sòng à, bầu cua à, thì anh em ờ, chơi ngày ờ, anh em nên ờ, sử dụng một cái bộ sản phẩm này để chơi làm sao cho nó hợp lý nhất đây là cái cách chơi bầu cua hoàn toàn không tang và hiệu quả nhất từ trước cái này mà tôi từng biết thì cái clip này tôi cũng làm ngắn gọn như thế thôi anh em nào có nhu cầu tư vấn tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình nhé tôi thì ở Sài Gòn nếu như anh em nào không thể đến được thì có thể là tôi sẽ gửi hàng cho anh em qua nhà xe hoặc qua bưu điện tôi nói một thêm một điều nữa đó là tôi sẽ cái à, phục vụ cho anh em ờ, chơi những ngày Tết này nên anh em có thể liên hệ trực tiếp với tôi 24 trên 24 giờ nhé tôi nói lại là tôi sẽ phục vụ Tết cho anh em chứ tôi không nghỉ Tết phục vụ Tết cho anh em chơi 24 trên 24 anh em cứ cần là có thể alo cho tôi xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này hẹn gặp lại anh em vào những cái à, clip tiếp theo